Nhà mình thì ờ, có công năng à, sử dụng cũng như là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng khu vực bên trên nha quý vị. Với một căn nhà đang có mức giá hơn 4 tỷ một xíu và nằm trên vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây nha quý vị tục mệnh thông thủy là tài tứ trạch và căn nhà này thì ờ, có giấy tờ cũng như là có sổ và hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi nhà xây mới và sổ hồng riêng pháp lý giấy tờ mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và khi mua thì ờ, sẽ được gia chủ là hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị của căn nhà nha Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta này với thiết kế theo cách hình vuông và nhà mình thì ờ, ngay sát bên ngoài với một vị trí một con đường một trục và nhà mình là một sẹc nha quý vị nằm ngay sát với lại mặt tiền đường số luôn nha ở đây thì uh, gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mở phòng làm công ty Cũng như là buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị Con hẻm nhà mình là một con hẻm rộng lên đến khoảng uh, 4 m Và một con hẻm xe hơi 4 chỗ vào đến tận nhà luôn cũng như là ở trong đây thì à, đang mở những các cái à, phòng văn phòng công ty này đấy với những các cái biển báo này và một vị trí phải nói là quá đẹp ngay sát bếm lại khu vực công viên làng hoa và chợ nông Tây và ngay sát bên đây thì à, sẽ có cũng như là có chợ Thạch Đà và những các cái à, khu mua sắm đầy đủ những các cái à, tiện ích như quý vị với một nhà mình là nhà mới và nhà một sẹc một trục của đường chính ngay bên ngoài đây cách đây khoảng tầm cỡ 2 đến 30 mét đi bộ thì sẽ có một cái con đường đó là đường số 1 nha ngay sát với mặt tiền đường số luôn nha quý vị Đấy, và với à, khu ở thì à, rất là an ninh và yên tĩnh cũng như là sạch sẽ và thoáng mát nha quý vị. Đây là một căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng như là được à, gia chủ tặng một số nội thất kèm theo nha quý vị thì những ai đang xem và quan tâm đến những cái mẫu nhà và với một cái phân khúc chỉ hơn 4 tỷ một xíu thì quý vị có thể là xem và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay căn nhà này với giá bán thì chỉ có hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị Vâng, tiếp đến thêm sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta vào bên trong để à, tham quan cái thiết kế cũng như là cái à, không gian và cái nội thất của căn nhà mình nhé. Vâng, bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế gia đình chúng ta với một lớp cửa cuốn này quý vị. Nhà mình thì gồm hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha. Ở bên trong đây thì sẽ được gia chủ tặng uh, thiết kế gia đình chúng ta với một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Với khu vực bên dưới này thì à, gia đình mình có thể là sử dụng làm khu vực để xe máy cũng được hoặc là gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng khách cũng được nha. Một căn nhà với diện tích là ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 12 m và xây dựng cũng như là một trệt một lửng và ba tầng lầu và có full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý vị. Nội thất của căn nhà chúng ta thì à, lên đến khoảng 300 à, triệu đồng. Đấy và với nhà mới và công năng thì đầy đủ hết nha quý vị ở bên dưới đây thì à, gia đình mình có thể là sử dụng để xe máy tại vì à, bên trên tầng lửng thì à, chủ nhà sẽ thiết kế với không gian phòng khách ở bên trên tầng lửng rồi cho nên là bên dưới đây thì gia đình mình có thể là để không gian khu vực để xe máy ở bên dưới tầng trệt đều được nha một mẫu nhà với thiết kế rất đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất kèm theo và đang có mức giá bán là chỉ với hơn uh, 4 tỷ một xíu thôi nha quý vị Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha Khu vực bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có một cái à, không gian Khu vực phòng vệ sinh này Sử dụng cho bên dưới tầng trệt cũng như là khu vực phòng bếp và à, khu vực à, phòng khách ở đường trước của căn nhà mình nha quý vị à, Cửa thì à, được gia chủ làm gia đình chúng ta với những cái chất liệu là gỗ sồi nha Đấy, Với kết hợp những các cái nội thất là hàng ly mắc Đấy, và một căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 4 tỷ một xíu thôi và xã này thì à, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng thêm Và nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy, và khi mua thì à, sẽ được gia chủ tặng một số nội thất kèm theo cũng như là có sofa và có à, bộ bàn ăn cũng như là những các cái tủ lạnh và những các cái máy hút bụi điều hòa này bên trong không gian căn nhà mình nhé quý vị và những cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ là gỗ sồi luôn nha quý vị khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha một mẫu nhà nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay ngã tư của Lê Văn Thọ và Phạm Văn Chiêu. Đấy, với à, một vị trí phải nói là quá đẹp và tuyệt vời. Và điều đặc biệt của căn nhà mình thì ở khu vực đường sau đây chúng ta sẽ có một cái uh, khu vực sân này để gia đình mình có thể là phơi đồ và giặt giũ khu vực đường sau của căn nhà mình. Và khu vực sân đằng sau đây thì à, chủ nhà cũng có trang trí những các cái à, khu vực à, tiểu cảnh này Những các cái cây chia cây trúc cũng như là những các cái cây xanh ở đường sau Tạo thêm phần đẹp và thoáng cho căn nhà mình nha quý vị Với căn nhà xây dựng một trệt một lửng và ba tầng lầu Và với thiết kế có trang trí nội thất kèm theo thì đang được gia chủ chào với giá bán chỉ có 4 tỷ 650 triệu đồng thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng thêm nha Thì à, khi à, quý vị khách hàng chúng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì à, sẽ được thương lượng với cái giá tốt Và cũng như là được giảm giá từ 300 đến 500 triệu đồng Trên những căn nhà ở trên khu vực quận Gò Vấp cũng như là quận 12 và khu vực Tân Bình nha và di chuyển lên khu vực bên trên không gian phòng tầng lửng thì chúng ta sẽ đến với lại phòng khách nha quý vị Khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những cái mặt đóng hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe cũng như là lan can thì được làm bằng ờ, kính cường lực rồi. Nhà này thì ờ, thiết kế với một trệt một lửng và ba tầng lầu. Nhà mình thì có lửng rất là thoáng và mát nha quý vị. Nhà mình thì hai mặt tiền, mặt tiền đường trước và mặt tiền đường sau luôn. Và với một mẫu nhà à, hình vuông và thiết kế khá là nổi bật cũng như là tạo vẻ đẹp cho không gian căn nhà mình thì à, với một phân khúc hơn 4 tỷ một xíu là quý vị có thể là sở hữu ngay căn nhà sổ hồng riêng và xây mới 100% cũng như là nhà thì à, có sổ hồng riêng và giấy tờ cũng như là pháp lý đầy đủ gia đình mình rồi mua bán thì à, chủ nhà sẽ bao sang tên và có hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình luôn nha một căn nhà ngang 3 mét rưỡi và độ dài là 12 mét sổ công nhận đủ luôn nha quý vị Đấy, và trên đây thì à, chúng ta sẽ có không gian cũng như là khu vực phòng tầng lửng của căn nhà mình này Nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây, Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị Đấy, những ai thuộc mệnh à, cung à, Tây Tứ Trạch thì à, à, xem được video căn nhà này cảm thấy quan tâm và cũng như là phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Thì à, có thể là nhấc máy và liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha Nhà mình thì à, được nằm trên một con hẻm rộng đến khoảng 4 mét, một con hẻm xe hơi, 4 chỗ vào đến tận nhà luôn nha quý vị Vâng thì uh, bên trên khu vực tầng lửng thì uh, sẽ được gia chủ ờ, trang trí với những các cái uh, uh, lãng hoa cũng như là những các cái uh, bộ sofa và kết hợp với những các hệ thống đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Di chuyển đến khu vực bên trên thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên và ở mỗi lầu thì uh, gia đình sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở giữa nha quý vị. Đấy, và được gia chủ là tặng nội thất cho không gian căn nhà mình rồi. Mua căn nhà này thì à, quý vị chỉ việc là sách vali về ở thôi Và trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái à, vòi tắm hoa sen Kèm theo là những các cái uh, bồn cầu là hàng aqua nha quý vị Cũng như là những hàng là lý mắc nha và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có giường cũng như là có tủ và có điều hòa Và đằng sau thì chúng ta sẽ có những các cửa sổ này mở ra và lấy gió lấy ánh sáng luôn nha quý vị một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên lại khu vực à, công viên Lồng Hoa và chạy Đông Tây. À, ngay à, cách à, công viên Lồng Hoa và chạy Đông Tây tầm cỡ khoảng à, à, một cây số nha quý vị. Khoảng à, chưa đến một cây số đâu. Nhưng mà tính một cây số để cho nó chắn luôn nha mọi người. Và trên đây khu vực đằng trước thì sẽ được gia chủ tặng những các cái giường này và có những các cái tủ và những các điều hòa kèm theo là những các cái uh, kệ để tivi bàn trang điểm đầy đủ hết cho gia đình mình rồi mua thì uh, chỉ việc là sách vali về ở thôi nha quý vị và điều đặc biệt của căn nhà này ở bên trên chúng ta sẽ có một cái sân thượng khá là rộng luôn nha Đấy, và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và hai lầu sân thượng nha quý vị Đấy và với bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 và số 4 Cũng như là có vệ sinh ở giữa của hai phòng, phòng trước và phòng đằng sau Gia đình mình có thể là sử dụng làm 3 phòng ngủ cũng được và một phòng đường trước thì à, quý vị có thể là sử dụng làm phòng thờ cũng được nha mọi người. Đấy và nhà này thì à, rất là nhiều những các cái công năng nha. Cho nên là căn nhà mình thì à, đầy đủ tất cả những các cái nhu cầu cần thiết cho gia đình mình nha quý vị. Vâng, à, khu vực đường trước đây thì sẽ được gia chủ tặng những các cái giường, cái tủ luôn này. Nhà mình thì được full phòng ngủ 4 phòng rồi. Đấy và mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi với những căn nhà ở trên khu vực uh, quận 12 ờ, cũng như là quận Gò Vấp và khu vực Tân Bình thì uh, quý vị khách hàng chúng ta xem được cảm thấy ưng được căn nào thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem ngay và sở hữu ngay cho mình nha quý vị. và bên trên đây thì em đang di chuyển lên khu vực bên trên sân thượng của căn nhà này. Trên đây thì uh, gia đình mình có thể là trồng những các cái cây xanh cũng như là phơi đồ những các quần áo bên trên. Đấy, trồng rau rồi phơi đồ giặt rũ ở bên trên đây cũng được nha quý vị. Trên đây thì một khoảng sân khá là rộng này